đấy và hôm nay và mình sẽ tiếp tục đến với cái giải La Liga đi à, mình đang cảm thấy dạo này mình đang có duyên với La Liga à, tất nhiên thì ở trong nhóm của mình thì ở giải nào cũng như là tất cả những trận đấu đấy thì mình cũng sẽ phải chọn lọc được uh, mình phải soi trước tất cả những trận đấu này uh, dạng sáng ngày mai sẽ có rất nhiều trận đấu anh em uh, trận đấu <clears throat> thuộc giải ngoại hạng Anh tiếp đến đấy là bốn trận đấu của La Liga đấy. và có những cái trận đấu của bóng đá Đức và Ý nữa thì mình ờ, có thể mình sẽ ờ, soi một loạt đấy soi qua một loạt tất cả những trận đấu này sau đấy mình sẽ chọn ra những trận đấu nào mà mình cảm thấy cũng như là mình ờ, theo dõi mình cảm thấy là anh em chúng ta có những cái mã kèo để đi được thì mình sẽ đẩy cho anh em sau nhá còn tiếp tục với cái giải La Liga đi mình đã làm trận EC với Real Madrid rồi thì chúng ta sẽ làm vào cái trận 1 giờ à, Real Sociedad và Mallorca <clears throat> Real Sociedad và Mallorca anh em nhé à, Real Sociedad và Mallorca đi à, trận đấu này thì à, hiện tại kèo handicap đang là Real à, Sociedad chấp ở à, Mallorca 1 khi mà được đá trên sân nhà và đội hình dự kiến của Real Sociedad trong trận đấu này là đội hình 4-3-3 còn ngược lại đối với à, Mallorca họ sẽ chơi với đội hình là 5-3-2 một đội hình thiên về uh, tuyến phòng ngự nhiều hơn so với là tấn công tuy nhiên thì vẫn đó là hai cái tiền đạo của họ đấy là uh, à, Patat cũng như là Canin uh, Lee Kang In. Đấy thêm ờ, một chút về mặt lực lượng thì ờ, Real Sociedad họ trong trận đấu này họ sẽ gần như là đầy đủ lực lượng cũng như là có đội hình tốt nhất thì tiếp đón Mallorca trên sân nhà. Còn về bên phía của Mallorca thì họ sẽ thiếu vắng đấy là Muriqui cũng như là Cota và có thể sẽ có sự xoay trở ờ, quay trở lại của Ba Ba anh em nhé. Hiện tại thì Real Sociedad họ đang xếp thứ 5 sau 9 vòng đấu thì họ có 19 bàn thắng à, có 19 điểm xin anh em có 19 điểm và hiệu số là đang dương 3 còn về bên phía của Mallorca thì sau 9 trận đấu thì họ chỉ có 9 điểm thôi và họ đang xếp thứ 13 anh em ạ và âm 3 bàn nói chung là với một uh, cái hàng phòng thủ cũng như là hiệu số như thế này thì mình nghĩ rằng đây sẽ là một trận đấu mà ngang tài ngang sức tôi cũng uh, không có mình nghĩ rằng là trận đấu này sẽ không có quá nhiều những bàn thắng anh em nhé sẽ không có quá nhiều những bàn thắng đâu vì ờ, một đội hình tấn công đá với một đội hình ờ, họ vẫn thiên về là phòng thủ nhiều hơn với cái việc mà dày ở tuyến sau nhiều hơn so với là tuyến trên đó và cái kèo chấp một giữa Real Sociedad và Mallorca này à, mình nghĩ rằng à, trận đấu này à, chúng ta sẽ không đi kèo chấp sẽ không đi kèo chấp anh em nhé chúng ta sẽ đến với à, cái kèo đấy là tổng bàn thắng trên dưới cả trận xem như thế nào hiện tại thì tổng bàn thắng trên dưới cả trận đang là 2.25 2.25 cho trận đấu này và kèo thẻ đang là 5.5 cũng như là kèo góc là 8.5 đấy à, mình nghĩ rằng uh, đây sẽ là hai cái mã kèo mà chúng ta sẽ đi trong trận đấu này đấy là mã kèo góc và mã kèo thẻ vì uh, mã kèo trận cũng như là hai cái mã kèo chính ấy mình uh, sẽ mình nghĩ rằng là rất khó để đi trong trận đấu này khi mà một đội bóng gì mặc dù rằng là Mallorca được đánh giá thấp hơn tuy nhiên thì họ cũng chọn một lối chơi đấy là phòng thủ đúng không em nên cũng rất khó để có thể Real Sociedad uh, xuyên qua hàng phòng thủ của Mallorca một cách dễ dàng đấy nên là mình sẽ chốt cho anh em trước hai cái mã để anh em chúng ta có thể tham khảo anh em nhé và mình cũng nói rồi những cái mã kèo này chỉ là những cái mã kèo tham khảo còn nếu như anh em nào mà thực sự muốn đầu tư bóng đá cũng như là muốn kiếm ngày công thì anh em cứ trực tiếp liên hệ với mình nhé còn liên hệ như nào thì anh em kéo xuống phần mô tả kéo góc này tài góc là 8.5 đúng không tài góc 8.5 FT cũng như là tài thể tài thể sẽ là 5.5 đấy 500 FT à, thật ra mà nói thì à, kể cả Marocca cũng như là Real Sociedad trong thời gian gần đây mình thấy xuất hiện rất nhiều những cái thẻ à, không biết là anh em có theo dõi nhiều uh, bóng đá Tây Ban Nha hay không tuy nhiên thì ờ, với những cái đội bóng mà tầm trung cho đến uh, cái tầm uh, phía dưới nữa ấy không phải là từ tầm trung trở lên mà từ tầm trung đổ xuống của giải Tây Ban Nha thì uh, các đội bóng đều đá khá là rắn và có rất nhiều cái thẻ vì vậy nên là mình cũng ờ, hay chơi những cái mã kèo thẻ ờ, trong cái giải Tây Ban Nha này ờ, cái mã kèo thẻ cái mã kèo thẻ thì mình hay chú ý vào hai cái giải thôi đấy là giải Tây Ban Nha cũng như là cái giải Ý là hai cái giải mà ừ, có số lượng thẻ xuất hiện trong một trận đấu khá là nhiều nên là mình cũng nghiên cứu về hai cái giải này mỗi cái mã kèo thẻ thôi nhé còn tất nhiên rằng là những cái mã kèo chính thì trận đấu nào nếu mà mình chơi thì mình bắt buộc mình phải soi đúng không mình cũng phải nghiên cứu để có thể đẩy cho anh em chúng ta kiếm cơm gạo ngày được đó thì à, mình à, nói đến đây thôi cũng đã cho anh, em hai cái kèo tham khảo rồi còn việc mà anh em theo như thế nào là quyền của anh em nhé còn à, thật sự nếu như mà mình cũng nhắc lại một lần nữa đấy là những anh em chơi cổ ngoài thì chắc là anh em cũng không có những cái mã kèo này để chơi đâu đấy anh em chỉ có những cái mã kèo chính thôi và thật sự mà nói thì anh em chơi vào ngoài mà chơi chỉ mỗi hai cái mã kèo trong một trận đấu ấy, nó rất khó để anh em chúng ta có thể chiến thắng vì thứ nhất là cái kèo mà cò cho anh em sẽ là một cái kèo không giống như anh em chơi ở trên trang chắc chắn 100 trăm vì ờ, nó cần phải cắt like cũng như sẽ là đưa ra những cái tỷ lệ ăn để anh em chúng ta khó chơi đó nên là nếu mà thực sự anh em muốn đầu tư bóng đá cũng như là muốn tìm một cái trang